các bạn đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái điều đó là với ừ, các bạn là hổng gài cho tin tức thì các bạn thấy giữa nga và ukraine đang xảy ra nhẹ xung đột thì các bạn à, thì theo quan điểm của mình đó bạn thì nga ờ, thì ukraine nên sát à, nhập về cho nga sát nhập về cho nga tại sao các bạn tại vì ukraine và nga đều là cùng một dân tộc các bạn mà bản chất thực sự cơ bản là Ukraine chính là nước Nga luôn Ukraine đã được thành lập bởi Lenin các bạn Lenin là người đã thành lập nước Cộng hòa Ukraine các bạn cho mà sau này là Ukraine là, là, là kéo cái tượng đài Lenin xuống đập có nghĩa là à, gọi là qua cầu út gián các bạn gọi là trung ơn bội nghĩa đó các bạn cái người mà thành lập cái đất nước của mình xong rồi các bạn là cái thế hệ sau này các bạn lật đổ người ta luôn các bạn giống như bây giờ Trung Quốc đang thành lập mà bây giờ à, giờ Mao Trạch Đông là thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mà bị chính cái người dân thế hệ sau này người ta lật đổ người ta người ta kéo tượng đài đánh đập hết đốt hình hết thì coi như là mà nếu ở có một cái nước nước không thì người ta sẽ không thì thì cái chính quyền đó nó sẽ khống chế được nó sẽ khống chế được nhưng mà xui cái thằng Ukraine có thằng Nga bên ngoài nó nhìn vô nó thấy ô thằng này là kéo tượng đài Lenin xuống một thằng ăn cháo đá bát kiểu này cũng là dân Nga nói tiếng Nga nhưng mà tên thì khác Ukraine rồi, rồi, rồi tưởng là, là là một nước khác thôi chứ thật sự nó là một nước các bạn nó giống như Trung Quốc với Đài Loan vậy các bạn y như, như, như, như vậy luôn giống như Trung Quốc với Đài Loan ừ. đó thì à, mà bây giờ thằng đó lại đi theo cái thằng khác chống lỗi đối lại với mình lại đi theo phương Tây đó các bạn cho nên là thế nào nó cũng bị đánh thôi các bạn nhưng mà xui nhưng mà hên cái là nó coi như là bây giờ là một đất nước độc lập thì theo cái quy định Liên Hợp Quốc thì một nước khác không thể nào đánh một cái nước khác vô căn cứ được các bạn ừ, tại vì đã công nhận chủ quyền quốc gia rồi cho nên là không có thể nào đánh một cách vô căn cứ cho nên là phải à, nóng lúc mà kéo tượng đài xuống là, là nóng rồi nhưng mà chưa có đánh được phải tìm cách tìm cớ gọi là nó quan minh chính đại mới đánh được thì bây giờ đã có có tới cái thời kỳ đó các bạn có nghĩa là dùng cái người dân ở trong nước đó lật lên lật đổ lên các bạn thì bắt đầu tách ra thành một nước độc lập thì thằng nga nó tánh tách nó nó công nhận cái nước độc lập đó thì cái nước độc lập đó bắt đầu mới quay lại mới kêu thằng nga ở ừ, qua giúp cho tôi là coi như giúp một nước khác chứ không phải là thằng nga đến ukraine để gọi là xâm lược các bạn trên danh nghĩa là đi qua giúp cái thằng bạn của mình thằng bạn mới của mình nó, nó còn non yếu bây giờ mình giúp nó để chống lại thằng kia Ừ, chứ không có phải là mình đi qua mình chiếm cái nước của thằng kia đó đó là một cái danh nghĩa đó cho nên là đó là một cái danh nghĩa cho nên là thay vì tại sao không sát nhập vô sát nhập vô mà lại làm như vậy như vậy nó mới gọi là danh nghĩa các bạn đó thì à, mình cái quan điểm của mình là nên à, còn cái bán đảo rum á các bạn thì nó cũng giống như vậy có nghĩa là à, tại vì cái bán đảo rum á, thì nó hơi nó, nó nó nó không có đủ lực giống như cái hai cái nước cộng hòa mới ra thì mà cho nên là mấy chân cầu dân ý rồi thì bản trước đó là người, người dân ở đó người ta đã đã chống rồi đã lật lên rồi rồi nhưng mà người ta không có gọi là không có những cái lực lượng vũ trang giống như hai cái thằng kia cho nên là phải sử dụng cái chân cầu dân ý chân cầu dân ý là theo nga hết thì bắt đầu nga nó nhào qua nó giải cứu dân nó mang tiếng là sát nhập vô luôn còn cái này thì cái dùng con bách đó lớn lắm cho nên là có thể chân cầu chân ý là cái khả năng thất bại rất cao cho nên mới sử dụng cái lực lượng vũ trang có nghĩa là tùy theo tình huống mà người ta à, tạo ra một cái tình huống để đánh vào mà danh đánh vào mà, mà là danh nghĩa à, chính thống chứ không phải là ý lớn hiếp nhỏ đó rồi là mang giải cứu thì lúc đó sẽ được lòng lòng dân trong nước mà trên trường quốc tế thì vẫn là có nghĩa là chính nghĩa đó thì thằng Urena mà nó phải đánh thằng Urena tại vì nó là thằng con gọi là mất dạy đó của thằng Nga mà thằng Urena nên được trở về với thằng Nga thì nó sẽ hay hơn nó sẽ hung mà hùng mạnh hơn nữa và thằng Nga cũng sẽ coi như là sao cho cái quyền tự trị giống như Belarus vậy đó các bạn y như Belarus hay là Cộng hòa Donbass uh, ờ, Lukan sau này cũng vậy chỉ, chỉ, cần thuộc về Nga là được rồi tại vì tất cả thằng Belarus cũng nói tiếng Nga chứ không phải là cũng, luôn nói tiếng Nga luôn các bạn Kazakhstan cũng vậy nhưng mà người ta cho một cái quyền là ừ anh à, độc lập anh quản lý đất nước anh có tiền anh à, anh là quản trị đất nước đó luôn đó anh cũng không phải là nộp xu thế gì hết nhưng mà anh là cùng một dân tộc với tôi thì anh phải theo tôi chứ sao anh lại theo mấy thằng kia đó là mục đích của nước nga nó là như vậy thôi ừ, dừng phải bảo vệ an ninh bảo vệ cái dân tộc nga à, chứ không phải là không nhất thiết là phải ừ tất cả các anh phải gom về tôi rồi mỗi anh thành một tỉnh không không cần tỉnh các anh vẫn là một quốc gia độc lập thì trước đây là cái tổng thống trước đó là là, là, là thân nga đó là bị lật đổ rồi đó mới chuyển sang tới độ phương tây chứ độ tổng thống trước thân nga thì tất cả tới là nó rất là bình yên nhưng mà sau này thân tây cho nên là thân thân châu âu đó thân cái bên nato eu đó cho nên là mới bị đập thôi mới bị đập thôi mà muốn muốn đập người ta thì phải tìm ra một cái lý do chính đáng thì mới đập được đó thì à, nó là như vậy nếu như mà không không đọc thằng này thì cái thằng này nó sẽ theo ờ, thằng ừ, châu Âu thằng EU đó thì Nga với EU họ từ xưa tới bây giờ mặc dù là da trắng mặc dù là cùng một cái châu Âu nhưng mà nó không có ưa nhau hồi từ xưa tới bây giờ rồi từ cái thời chiến tranh thế giới thứ nhất tới bây giờ luôn chứ không phải là tới, tới sau này kể cả là Liên Xô hay là Nga sau này thì cũng giống như nhau có nghĩa là cũng cũng không thích cái thằng EU đó mà thằng EU thì nó có ờ, thằng thằng châu Âu với thằng Mỹ nó có một cái điều như thế này là các bạn nó không ờ, nó có điều là khi mà nó nó kêu kết nạp vô các bạn nó kết nạp bạn vô thì nó sẽ tìm cách đặt những cái vũ khí những cái căn cứ quân sự trên cái đất nước đó các bạn thấy Nhật Hàn rồi thấy không lúc nào cũng có căn cứ Nhật ờ, lúc nào cũng có căn cứ quân sự của mấy thằng đó ở trên đất nước của họ à, Philippines cũng vậy trừ khi nghỉ chơi thì là thì là nó rút về thôi nhưng mà khi đã chơi với nó thì nó sẽ đặt cái căn cứ à, trên cái nước của mình nó sẽ tìm cách là nói chuyện gì đó viện trợ này kia cho tiền hay như thế nào để đặt cái căn cứ các bạn thì các bạn hiểu đó à, đặt cái căn cứ thì về cái mặt bên ngoài thì các bạn có thể hiểu được là à, cái quân đội này nó sẽ giúp mình để chống lại cái quân đội khác để bảo vệ được nước mình nhưng mà cái tiềm tàng ở phía bên trong là chính cái căn cứ này có thể đánh đánh chết các bạn luôn các bạn có thể đánh chết cái cái đất nước đó nếu mà cái à, cái quân lực của nó rất yếu các bạn giống như thằng Hàn Quốc đó, nó cho quân Mỹ đóng lên trên à, nước của nó đúng không thì nó nghĩ là quân Mỹ sẽ giúp nó đánh thằng Triều Tiên hay là đánh thằng khác đánh thằng Trung Quốc nhưng mà nó quên một điều rằng là có thể là cái quân đội này nó có thể đánh chiếm luôn cái thành Seoul nó sẽ chiếm luôn cái thằng Hàn Quốc sau này nếu như có chuyện gì đó không biết được các bạn à, đâu có thể nào mà cho một cái quân đội khác cho nên đóng trong cái đất nước mình được các bạn cái chuyện đó là cái chuyện rất là tào lao nhưng mà khi mà các bạn liên minh với cái đám đó thì cái đám đó nó sẽ đặt căn cứ liền kể cả thổ nhĩ kỳ nó cũng có đặt căn cứ trên đó luôn là đồng minh của nó đó, tất cả nó đều đặt hết đó, thì ờ, thì nếu mà Ukraine mà đi thằng theo thằng kia thì thằng Mỹ nó sẽ đặt căn cứ vào hoặc là châu Âu NATO nó sẽ đặt căn cứ vào thì cái súng nó sẽ sát bên thằng sườn thằng Nga lúc này là an ninh không được đảm bảo các bạn an ninh không được đảm bảo một là để thằng thằng Ukraine trung lập là tạo một cái bức điểm không có cho thằng nào đặt căn cứ vô hết à, cho mày độc lập luôn nhưng mà cho mày bước điểm nó à, không có thằng à, hai bên cách nhau một khoảng thì an toàn ừ. còn Ukraine mà nó thân sát theo Nga nó thuộc về Nga thì thằng Nga cũng sẽ đưa quân sát biên giới châu Âu thì thằng châu Âu nó cũng gung gung luôn thằng EU nó cũng gung gung luôn tại vì cái nước cái bên châu Âu nó rất là nhỏ các bạn cái nước của nó đánh một hai ngày là hết nước rồi nó không phải là đưa trường chinh ờ, giống như Trung Quốc hay là nhà Nga mà đánh lâu dài mới hết được cái đất nước nước rất là nhỏ cho nên việc mình với vũ khí hiện đại bây giờ đánh rất là nhanh xe máy bay đâu ào à, rất là nhanh cho nên là trong vòng dài đêm một đêm là các bạn nát thằng châu âu rồi thằng châu âu nó cũng sợ ta tôi cũng sợ đó, chứ không phải là không cho nên là thằng tô nó cũng dằn co với cái, cái trận trận thế này với thằng nga ừ. mà nếu mà đánh mà tội là tổng lực mà gọi là hai bên cường quốc mà đánh tổng lực với nhau thì coi như thế giới này nát ừ, cái an ninh nó rất là quan trọng à, cho nên là thằng nga đôi khi á nó, nó bất chấp tiền luôn các bạn bất chấp về kinh tế các bạn để đổi lấy được cái sự bình yên các bạn đổi lấy được cái sự an ninh có an ninh rồi mới tính tiếp khi còn mất an ninh mà có tiền thì cũng vô nghĩa các bạn nhiều nước người ta đổi đổi đổi chát cái chỗ đó các bạn giống như Hàn Quốc nó đổi lại cái an ninh để mà nó giàu đó. thì à, những cái nước khác họ không có không có làm cái chuyện đó các bạn họ chấp nhận nghèo nhưng mà họ đạt được cái an ninh họ đạt được cái sự độc lập đó chứ họ không có cần à, tiền nhiều đâu đó cho nên là à, giống như là Afghanistan tăng vậy đó rồi đánh nó nước nát luôn kệ nát nhưng mà độc lập thuộc về chúng tôi an ninh thuộc về chúng tôi an ninh phải do chúng tôi phải tự đảm bảo tự lực của chúng tôi đó, rồi sau đó chúng tôi xây dựng nước nước sao cho đó sau, kệ chúng tôi chứ à, các anh qua để các anh khống chế hết tất cả các cái vấn đề an ninh rồi các anh cho tiền đô la xài thì họ không chịu các bạn họ không chịu đó thì à, cái quan điểm của mình về cái à, nhưng mà thằng Ukraine nó không chịu các bạn thì sớm muộn gì thì à, cái người dân của nước đó họ cũng sẽ theo Nga tại vì bản chất của họ là là người Nga bản chất của họ là người Liên Xô họ là người nói tiếng Nga có thể là cái giọng nó khác thôi nhưng mà cùng một ngôn ngữ các bạn thì à, binh lính đâu đó này kia đó họ cũng sẽ bị lung lai sẽ bôn súng hoặc là theo theo các anh vẫn được quyền tự trị vẫn được quyền là một nước cộng hòa chứ không phải là theo là các anh bị mất nước đó, đó thì à, khả năng cao là như vậy còn không nó sẽ lấn dần lấn dần các bạn cái người dân nó sẽ bị lung lay các bạn cái dân mà ở gần những cái vùng chiến sự nó sẽ bị lung lay tại vì cái sức mạnh của thằng nga rất là lớn cái sức mạnh của thằng nga rất lớn các bạn mà quay về cái nói về sức mạnh thì cái ông lenin đó các bạn cái ông lenin đó ông thành lập ra cái nước ukraine đó mà bọn nó kéo đập đổ cái tượng đài Lenin cái ông Lenin là một cái ông mà bây giờ là là cái Nga Liên Xô đã sụp đổ rồi không còn nữa nhưng mà người Nga người ta vẫn kính trọng cái ông đó các bạn bởi vì cái chính cái thời của ông đó các bạn nó làm cho cái nước Nga vĩ đại các bạn làm cho nước Nga vĩ đại hơn mọi thời đại luôn tới bây giờ Putin vẫn chưa làm được điều đó các bạn cái thời của ông Lenin đó, là cái sức ảnh hưởng của cái nước Liên Xô đó nó rất là lớn và cái sức mạnh của nước Liên Xô rất là mạnh luôn đó một mình cân cả bọn châu Âu với Mỹ luôn các bạn mà nguyên cái khối Đông Âu là theo hết tất cả các nước khác bị ảnh hưởng hết Trung Quốc cũng theo cái tư tưởng đó luôn các bạn đó làm là cái nước Nga người ta nghe tới cái Liên Xô là người ta ngán ẩm rồi người ta sợ liền còn bây giờ người ta nghe tới Nga người ta cũng ngán nhưng mà người ta cũng không có ngán bằng cái tiếng tâm mà cái thời Liên Xô thời của ông Lenin ông gây dựng các bạn cho nên người Nga tới bây giờ người ta vẫn còn kính trọng cái điều đó mặc dù là theo cái thể chế khác rồi nhưng mà ta vẫn còn kính trọng người ta vẫn còn uống nước nhớ nguồn nữa các bạn chứ không phải như thằng Ukraine mà gọi là à, là, gọi như là qua cầu rút giá đó các bạn cho nên là và cái thế hệ sau chắc chắn là đã bị à, tư tưởng quá rồi nhưng mà bây giờ xảy ra vụ này thì chắc chắn nó sẽ suy nghĩ lại đó nó suy nghĩ lại mà mình nghĩ là nên sát nhập về để tránh thương đau à, mà cái nước nga thì họ không có à, cái tư tưởng gọi là đi xâm chiếm đâu cái tư tưởng đi xâm chiếm nước khác những gì thuộc về họ thì họ lấy lại thôi những gì thuộc về họ thì họ lấy lại chứ còn không thuộc về thì thôi các bạn ừ. chứ còn không có mà gọi là đi à, xâm chiếm hay gây ảnh hưởng đến như à, nước Mỹ các bạn Mỹ là nó khác các bạn Mỹ nó đi nó xâm chiếm và nó gây ảnh hưởng giống như à, từ bên nói là bên châu Mỹ mà nó qua châu Á qua châu Âu qua châu Phi qua châu gì nó cũng có để mà nó gây ảnh hưởng hết các bạn thì là nó là nó nguy hiểm hơn nhưng mà đổi lại là nó sẽ cho tiền các bạn đổi lại là nó sẽ cho tiền còn có những cái thực dân giống như ngày xưa thằng pháp rồi đó nó qua nó chiếm nó xâm chiếm nó gây ảnh hưởng nhưng mà nó không cho tiền các bạn <laughs> vậy nó xui cho đó có những cái thực dân người ta đi thăm chiếm người ta gây ảnh hưởng nhưng mà người ta cho tiền thì đôi khi cái nước nào mà nó thích tiền giống như nãy mình nói đó, thì nó sẽ chấp nhận còn cái nước nào mà người ta không thích tiền tôi chỉ thích an ninh độc lập là được cứ nghèo tôi cũng chịu đó thì ờ, nó sẽ chống lại nó sẽ chống lại ừ. thì Đài Loan cũng ờ, mình nghĩ Đài Loan cũng vậy các bạn cũng sẽ nên nên sát nhập về Trung Quốc các bạn có nghĩa là thành một nước còn theo cái thể chế nào thì người dân cái nước đó người ta tự quyền chọn lựa lấy ví dụ như là theo cộng sản cũng hay là theo tư bản thì người dân tự quyền chọn lựa lấy nhưng mà nên là hợp lại thành một bởi vì bản chất nó là cùng một dân tộc cùng một dân tộc thì sao đánh nhau được các bạn cùng dân tộc đánh nhau để làm gì ừ không có ý nghĩa gì cả nhưng mà bản chất đài loan hơi khác một chút là thằng Trung Quốc nó không có làm giống như kiểu thằng Nga là nó cho thành lập một nước Đài Loan độc lập để mà nghe lời thằng thằng Trung Quốc cho nên là nó khó cho nó nó muốn sát nhập luôn thành một cái tỉnh thôi giống như Hồng Kông vậy thôi chứ nó không cho còn thằng Nga thì nó lại khác thằng Nga thì nó lại cho anh thành một nước độc lập anh làm tổng thống luôn nhưng mà anh phải hướng về dân tộc Nga và theo Nga nó nó hơi khác một chút thì ờ, hơi khó nữa tại vì thằng à, hàng Trung Quốc đó thì ở ở đây thì nó sẽ bị ảnh hưởng nó sẽ bị ờ, kinh địch bởi cái Hàn Quốc và Nhật là những cái đồng minh rất là thân cận của thằng Mỹ và rất là mạnh và những cái đồng minh này á, các bạn thì nó cũng không thích thằng Trung Quốc còn riêng châu Âu á, và Nga EU và Nga đó các bạn mặc dù là nó nó chỉ sợ về về mặt an ninh với nhau thôi chứ dân tộc của nó với con người của nó nó không không phải nó không có phải là nó ghét nhau gió quá nó không có ghét nhau quá còn còn cái đám kia là nó ghét nhau nghe các bạn các bạn coi phim các bạn thấy nhưng muốn cái nhật là đóng phim là chém giết nhau đây là Hàn Quốc là nó nó không thích luôn cái người nó không thích luôn còn ví dụ như có làm ăn cái gì đó thì nó chỉ làm ăn làm đó thôi nhưng mà, nhưng mà chơi chung là nó không chơi đâu các bạn còn thằng kia thì nó chơi chung nhưng mà nói về an ninh thì nó hơi cẩn thận chỉ vậy thôi mấy thằng kia ừ, thì à, bọn châu Âu nó sẽ không tiếp thằng Ukraine chắc chắn là vậy tại vì nó biết là đi tiếp vào sẽ thất bại bởi vì Ukraine bản chất là dân tộc Nga nói tiếng Nga một ngày nào đó cái hiện tại bây giờ dụ như các bạn vui sướng các bạn uh, vui sướng các bạn sẽ không không ngấy nhưng mà khi các bạn um, gặp một cái biến cố nào đó thì gọi là lá lá lá rụng về cội cái người lính và cái người dân họ sẽ suy nghĩ và họ sẽ quay về thì lúc đó các bạn đổ tiền tỷ vô cũng như không bây giờ nó đổ tiền rồi nó phải lấy tiền nha nó đổ tiền vô cho các bạn để các bạn hiện nó phải lấy tiền lại được thì còn nó không lấy tiền được nó sẽ không đổ vào nghe các bạn nó ví dụ như nó tin vào của chính quyền nó sẽ thành giành chiến thắng khi sau này có tiền trả nợ cho nó hoặc là trả tiền trước gì đó thì nó mới đầu tư còn không thì thôi nó cũng khôn lắm nha các bạn cho nên là phụ thuộc vào cái ông Guena này ông sẽ suy nghĩ như thế nào mà nếu ông ngã về về Mỹ thì chắc chắn hàng Nga sẽ đánh tan lành hàng Nga sẽ quyết tâm bằng mọi giá sẽ đánh tan lành còn nếu ông ngã về cho Nga thì chiến tranh kết thúc và coi như bình yên lập lại luôn đó, tại vì nga cũng thật sự cũng không thể nào mà nó chỉ muốn lấy về những phần thuộc về nó thôi chứ nó cũng không có thể dám mà động vào cái đám EU và NATO bởi vì động vào đó thì coi như mà nói là hai cường quốc mà đánh nhau thì coi như là nát thế giới thì sắp đổ bệnh chành hết chứ thằng nga cũng chẳng lợi ích gì được gì hết còn thì đánh với thằng Ukraine thì dễ như lụm gỏi cái một nó không ảnh hưởng gì nhiều còn đánh với hai thằng kia thì chắc chắn sẽ đụng với cái bọn châu Âu và Mỹ thì cái bọn châu Âu là có vũ khí hạt nhân Mỹ cũng có vũ khí hạt nhân nó thì nếu mà khai thì thằng Nga nó cũng khai thì coi như là thế giới này nát ừ. còn như thằng Ukraine thì không có cái gì cả thì làm sao mà găng đe được không có sức găng đe và nếu có thì cũng có ít thôi cũng không đủ sức găng đe với cái lãnh thổ Nga quá lớn đó, còn như Bến Nam bên kia thì nó đông à, mà như pháp cũng có anh cũng có đức cũng có, không biết có hay không mà thật là đại ca của châu âu là đức đó, còn mỹ rồi lúc đó ờ, nó sẽ kêu gọi thằng nhật thằng hàn đánh vào chung cho nên là nếu mà nga và ờ, nếu mà ukraine chịu về nga à, gọi là theo thôi chính quyền vẫn giữ nguyên thì coi như chấm dứt chiến tranh kết thúc và giá dầu giá vàng sẽ đi xuống đó, là hết đó, còn à, về cái kế của anh Trung Quốc và đánh Đài Loan thì như thế nào thì các bạn hãy cứ chờ xem à, tại vì khi các bạn muốn đánh một cái muốn đánh đánh nhau đó, chiến tranh đó thì các bạn phải có chính nghĩa để người ta gọi là không gọi là coi như là là là, là phát xít phát xít là đánh không cần chính nghĩa đánh chết còn khi các bạn đánh để này kia nọ mà không có mang danh phát xít thì các bạn phải là chính nghĩa phải có một cái cái cái cái, cái, cái, cái lý do chính đáng các bạn thì uh, chia sẻ của mình đến đây là hết nếu các bạn có ý kiến gì các bạn có thể comment phía dưới chúng ta cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về cái uh, tin tức thế giới xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn